Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Cung điện là nơi để thể hiện quyền lực, sự giàu có và sức lao động trong nhiều thế kỷ của hoàng gia. Ở đó cũng là nơi đại diện cho văn hóa và xã hội của thời đại mà chúng được xây dựng. Các cung điện được biết đến sớm nhất có từ thời Ai Cập và Babylon, nơi các cung điện của người Ba Tư được xây dựng. Mỗi tòa cung điện đều được làm bằng những vật liệu đắt tiền,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 và tu sửa qua nhiều thế kỷ. Dù vậy, nó vẫn là lâu đài có người ở lâu nhất và lớn nhất trên thế giới. Tọa lạc ngay bên ngoài London, đây là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần chính của nữ hoàng Elizabeth II và trong những năm cuối của triều đại đã trở thành ngôi nhà ưa thích của bà. Một trận hỏa hoạn lớn ở Windsor vào năm 1992 đã gây ra nhiều thiệt hại Vụ việc nằm trong chuỗi vận rủi và nữ hoàng gọi là Annus Horribis, năm kinh hoàng. Khoảng thời gian chứng kiến một loạt vụ bê bối ập đến gia đình hoàng gia. Lâu đài Windsor là nơi an nghỉ của hơn chục vị vua và hoàng hậu nước Anh. Hầu hết được chôn cất trong nhà nguyện thành Yorkshire, bao gồm có vua Henry VIII, người qua đời vào năm 1547 và vua Charles I vị trí thứ 9, cung điện Asaray, Thổ Nhĩ Kỳ, trị giá 663 triệu đô la Mỹ. Với 1.150 phòng và diện tích gấp 30 lần so với Nhà Trắng ở Mỹ, gấp 4 lần so với cung điện Versailles ở Pháp, cung điện Asaray ở ngoại ô thủ đô Ankara, hay còn được gọi là cung điện trắng, của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành cung điện xa hoa bậc nhất trên thế giới. được biết đến với tên gọi là Asaray, cung điện trắng, dinh thự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nằm trong khuôn viên rộng hơn 4 km vuông, trên một đỉnh đồi với nhiều cây cối ở rìa thủ đô Ankara. Cung điện trắng hoàn thành vào năm 2014. Dinh thự sở hữu 1.000 phòng, với các dãy hành lang và sân lát đá cẩm thạch, trang bị hệ thống an ninh công nghệ cao, nhằm ngăn chặn các thiết bị nghe lén điện tử nhiều hạng mục của tòa nhà do chính ông Erdogan thiết kế. Chi phí xây dựng là trên 650 triệu đô la Mỹ, chưa kể nội thất. Ngoài ra, chi phí trải thảm cho toàn bộ cung điện cũng đạt hơn 9 triệu đô la Mỹ. Lúc mới bắt tay xây dựng, ông Erdogan tuyên bố chỉ dùng nguyên liệu tự nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ cho công trình. Nhưng theo những người đối lập, bản phương án thiết kế của các tòa nhà cho thấy nguyên vật liệu đều được nhập khẩu, phần mái đến từ Đức. Trong khi đó, đá cẩm thạch lát trong các phòng khách có xuất xứ ở Ấn Độ. Một số vật liệu khác nhập từ Anh, Pháp, thậm chí cây cảnh trong khuôn viên dinh tổng thống cũng được đưa về từ Italia và Hà Lan. Xếp ở vị trí thứ 8, cung điện Đòn Bát ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Donbass là cung điện lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Nó có diện tích 45.000 m2, tức là khoảng 11,2 hecta và có 285 căn phòng, 46 hội trường, 6 phòng tắm và 68 nhà vệ sinh. Trong khi cung điện Topkapi có các ví dụ tinh tế của gạch gốm inox và chạm khắc theo lối kiến trúc Ottoman, thì cung điện Donbass được trang trí với vàng và pha lê. 14 tấn vàng dưới dạng vàng lá được sử dụng để dán trần. Đây cũng là nơi ở lớn nhất thế giới được trang trí bởi các đèn chùm bằng pha lê Bohemian, được trang hoàng trong các hội trường lớn của cung điện. Đèn chùm là một món quà từ nữ hoàng Victoria, có tất cả 750 đèn và khối lượng lên tới 4,5 tấn. Donbass là nơi có bộ sưu tập lớn nhất đèn chùm Bohemia và Baccarat trên thế giới. Nổi tiếng nhất là tại các khu vực cầu thang có đèn chùm hình dạng của một đôi móng ngựa, cùng với việc sử dụng đồng và gỗ gụ tạo thành. xếp ở vị trí thứ 7, cung điện Istana Nurul Iman ở Brunei, trị giá 3,9 tỷ đô la Mỹ. Cung điện Istana Nurul Iman nằm trên ngọn đồi cây xanh phủ bóng mát có khuôn viên của vườn thượng uyển rộng tới 200.000 m2. Bên trong cung điện có 1.788 phòng, trong đó có một phòng ăn chứa được 5.000 người cùng lúc, 5 bể bơi sang trọng và 257 phòng ngủ. Ngoài ra, cung điện còn có một nhà thờ Hồi giáo hoành tráng, có thể đón khoảng 1.500 tín đồ Hồi giáo. Không chỉ thế, với một vị vua giàu có nhất thế giới, thì ngay ở cung điện Istanbul Iman, nơi sinh sống của quốc vương còn có một khu gara rất rộng lớn, chứa hàng trăm chiếc ô tô hạng sàng gồm 37 Bugatti, 165 Rolls Royce, 65 Ferrari, Lamborghini và Bentley. Ngoài ra, vì có đam mê chơi với ngựa, nên nhà vua còn cho xây dựng một chuồng ngựa hiện đại với khoảng 200 con ngựa quý đang được nuôi dưỡng trong điều kiện máy lạnh. Bên trong cung điện được chiếu sáng bởi 51.000 bóng đèn, từ đó tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy, nguy nga các tiện nghi cũng được sử dụng thiết bị hiện đại nhất với 44 cầu thang, 18 thang máy để phục vụ việc đi lại và còn rất nhiều những tiện ích khác. Mái vòm của cung điện do kiến trúc sư Philippines Visajan Lindo Loxin thiết kế, với màu vàng nổi bật đặt ở đỉnh công trình. Phần mái này được làm từ vàng sòng, ước tính nặng hàng chục tấn và có đường kính hàng chục mét. Mái vòm được thiết kế xa hoa để phản ánh đặc trưng của một quốc gia Hồi giáo. Ngoài ra, còn thể hiện được uy quyền của đức vua. Istana Nurul Imen không chỉ đơn thuần là cung điện rộng lớn về diện tích, và nội thất xa xỉ ở bên trong cũng khiến nhiều người phải choáng ngợp. xếp ở vị trí thứ 6, cùng điện mùa đông của Nga, trị giá 6,44 tỷ đô la Mỹ. Cung điện mùa đông nước Nga tọa lạc trên toàn bộ diện tích 90.000 m2, được xây dựng theo kiến trúc baroque với màu ngọc bích. Vật liệu để xây dựng cung điện được tính đến 5 triệu viên gạch, cùng rất nhiều các loại đá quý như đá hoa cương, cùng các loại đá khác được nhập từ Ý, Phần Lan. Những chiếc cột được trang trí bởi 20 mẫu hoàn toàn khác nhau về kiểu dáng, hoa văn. Những mẫu này được kiến trúc sư thu thập trong 3 thập niên. Chiều cao của cung điện là 30m và bề ngang là 150m. Phía bên trong cung điện có hơn 1.000 căn phòng với 2.000 cửa sổ, 11 cầu thang, 1.786 cửa lớn, cùng vô số các tác phẩm nghệ thuật trang trí. Chỉ tính riêng những tác phẩm trang trí cho khu vực cầu thang đã là 200 tác phẩm. Bên trong cung điện mùa đông, mỗi mét vuông đều là một tác phẩm nghệ thuật. Sàn được lát bằng đá hoa cương rất quý, với vẻ ngoài được giữ nguyên vẹn dù trải qua hàng trăm năm. Lan can của cầu thang, trần, tường, cửa sổ cửa chính. Tất cả đều được chăm chút và thiết kế tỉ mỉ bởi những tác phẩm điêu khắc, chạm trổ, mạ vàng lấp lánh. Không một không gian nào giống không gian nào. Người ta đã phải ví von rằng, cùng điện mùa đông chính là nơi mà cái đẹp luôn luôn ngự trị. xếp ở vị trí thứ 5, cung điện Buckingham, trị giá 7,2 tỷ đô la Mỹ. Cung điện Buckingham là một biểu tượng của chế độ quân chủ Anh. Đây là nơi sinh sống của Lữ Hoàng, Thái tử, các hoàng tử và gia đình hoàng gia. Với lối kiến trúc độc đáo, cùng những câu chuyện thú vị về hoàng gia Anh, nơi đây đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch bậc nhất tại London. dinh thự Buckingham chính thức trở thành cung điện của Hoàng gia Anh từ năm 1837. Cung điện Buckingham là dinh thự lộng lẫy nổi tiếng nhất nước Anh. Đây cũng là nơi làm việc của Hoàng gia Anh và nữ hoàng Elizabeth II. Đây là trung tâm của chế độ quân chủ lập phiền Anh. Các bức tường của cung điện đã chứng kiến vô số các quyết định quốc gia, yến tiệc xa hoa và lễ đón tiếp các quan chức nước ngoài – Buckingham có diện tích sàn là 77.000m2. Cung điện có tất cả 19 phòng, 52 phòng ngủ dành cho khách và các thành viên trong hoàng gia, 78 phòng tắm, 188 phòng dành cho nhân viên của cung điện, 92 phòng làm việc. Cung điện là nơi nữ hoàng Anh và các thành viên trong hoàng tộc tiếp đại khách và tổ chức các nghi lễ quý phái. Tuy không phải là một phòng trưng bày nghệ thuật hay bảo tàng, nhưng bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân trong cung điện có thể sánh với nhiều bộ sưu tập quốc gia. Và thật không ngoài, khi nói cung điện Buckingham chính là một bảo tàng nghệ thuật hàng đầu nước Anh, khi nơi đây được trang hoàng bằng vô số những bức tranh đầy chất nghệ thuật nổi tiếng, hệ thống đèn treo sang trọng, được kết nối với những chiếc cầu thang gắn đá cầm thạch tỉ mỉ, xếp ở vị trí thứ tư, Hoàng cung Tokyo của Nhật Bản, trị giá 12,25 tỷ đô la Mỹ. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Tokyo sầm uất và náo nhiệt, nhưng Hoàng cung Tokyo hay Hoàng cung Nhật Bản với diện tích 3,4 km vuông, hiện vẫn là nơi cư trú của Nhật Hoàng, nơi mà trước đây từng là dinh thự của các tướng quân thời kỳ Edo. cũng giống như dinh thự cho vua ở các quốc gia khác. Hoàng cung Tokyo mang vẻ trang nghiêm, uy nghi giữa một thành phố ồn ào phát triển bậc nhất. Lối kiến trúc mang đậm tính truyền thống Nhật Bản, uy nghiêm nhưng lại rất trang nhã. Từ góc độ phía ngoài, bạn có thể nhìn thấy những bức tường và những ngọn tháp làm bằng đá, được bắc qua con đập nước, gọi đến những chiến thành lũy của hàng trăm năm về trước – nơi được xem như căn cứ địa phòng thủ an toàn, không chỉ riêng trong văn hóa Nhật Bản, mà còn ở nhiều quốc gia khác. Không giống như Tử Cấm Thành, Hoàng Cung không mở cửa cho du khách ngoại trừ ngày 2 tháng 1 để chúc mừng năm mới và ngày 23 tháng 2, ngày sinh của Nhật Hoàng. xếp ở vị trí thứ ba, cung điện Louvre của Pháp, trị giá 45,5 tỷ đô la Mỹ. Vua Philip August cho xây dựng một pháo đài vào năm 1190 để ngăn chặn sự xâm chiếm của những tên cướp biển Viking. Sau nhiều năm thay đổi, Louvre trở thành cung điện hoàng gia và vào thế kỷ 14 dần dần được cải tạo thành bảo tàng như hiện nay trước khi có cái tên ở Cung điện Louvre, thì bảo tàng đã trải qua các tên gọi khác như Trung tâm Mille des Arts, Mille Napoleon. Với tổng diện tích lên đến 210.000m2, Bảo tàng Louvre là bảo tàng lớn nhất thế giới. Bảo tàng Louvre được xây dựng dưới sự thiết kế, giám sát của các kiến trúc sư nổi tiếng như Pierre Lescos, Louis Leval, Claude Perrault, Hiện tại, Đồ đang giữ khoảng 380.000 hiện vật kiệt tác nghệ thuật vô giá. Số hiện vật của bảo tàng Louvre được tập hợp từ khắp nơi trên thế giới. Một phần do bảo tàng mua, một phần được trao tặng. Sự đa dạng về các hiện vật của những nền văn minh cổ đại như nghệ thuật Hồi giáo, nghệ thuật châu Âu làm cho Louvre trở nên nổi bật. Trong đó có những hiện vật đặc biệt vô giá như bức họa nàng Mona Lisa, hay tượng thần vệ nữ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ hai ngày hôm nay, cung điện Versailles ở Pháp, trị giá 50,7 tỷ đô la Mỹ. Nằm ở phía tây nam thành phố Paris, cung điện Versailles là nơi ở của các vua Pháp, từ vua Louis thứ 13 đến vua Louis 16. Lâu đài được xem là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp, bao gồm một quần thể các công trình kiến trúc cực kỳ đồ sộ và lộng lẫy. Được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1624 như một nơi săn bắn của vua Louis XIII và sau đó được mở rộng thành nơi cư trú cho hoàng gia Pháp. Cung điện rộng 67.000m2 có trên 2.000 phòng, một công viên 815 hecta. Vào năm 1979, lâu đài Versailles đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Cung điện Versailles là công trình ghi dấu những tinh hoa nghệ thuật Pháp từ thế kỷ 17 và 18. Lối kiến trúc tuân theo những quy tắc chuẩn mực của chủ nghĩa cổ điển như tính đối xứng, hành lang nhiều cột, nghệ thuật lấy cảm hứng từ truyền thuyết và nghệ thuật cổ đại. Bên trong cung điện là nhiều phòng lớn, như phòng lớn của đức vua, phòng lớn của hoàng hậu hay phòng gương. Các phòng lớn này được thông nhau bằng các dãy hành lang trang trí lộng lẫy, từ sàn nhà cho đến trần. Nhờ bàn tay khéo léo và tinh tế của những người thợ thủ công do Charles Lebrun phụ trách. Bên cạnh các phòng lớn còn có các phòng nhỏ, như phòng ngủ của đức vua, với rất nhiều thảm và gỗ lát tường mạ vàng – ở đây còn có một nhà huyện và một nhà hát riêng. Nhà hát được khánh thành vào năm 1770, là một trong những công trình lớn cuối cùng được xây dựng của quần thể này. Ngoài ra, Vorschach còn có 55 hồ, bể chứa nước trong đó lớn nhất là Grand Canal, rộng 23 hecta, 600 vòi phun nước và 35 km kênh đào. Cuối cùng là vị trí quán quân ngày hôm nay. Một cái tên không còn xa lạ với chúng ta, Tử Cấm Thành của Trung Quốc, với trị giá 69,66 tỷ đô la Mỹ. Tử Cấm Thành là một cung điện tráng lệ, chứa đựng lịch sử của Trung Quốc qua bao đời này, hiện đang được bảo tồn gần như nguyên vẹn theo thời gian. Nền này được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420 với 9.999 gian phòng, đây là một trong những công trình kiến trúc cổ xưa nổi tiếng nhất của Trung Quốc và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987. Trong hơn 5 thế kỷ, Tử Cấm Thành là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thành. Vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Hoa sống bên trong Tử Cấm Thành là Phổ Nghi và đã thoái vị vào năm 1912. Tính đến thời điểm hiện nay, Tử Cấm Thành vẫn là cung điện bằng gỗ lớn nhất thế giới. Tử Cấm Thành gồm có 980 tòa nhà, được cho là có 9.999 phòng. Cung điện minh chứng cho sự xa hoa của nơi ở các hoàng đế Trung Hoa từng sinh sống, đồng thời thể hiện rõ nét kiến trúc cung đình truyền thống của Trung Quốc, ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa kiến trúc ở Á Đông cũng như nhiều nơi khác. Nguyên vật liệu để cung cấp cho công trình kiến trúc đồ sộ này cũng vô cùng đặc biệt. Hơn 100.000 cây gỗ lim được vận chuyển từ phía Nam, cách Bắc Kinh 1.800 km. Loại gạch vàng lát nền được chuyển đến từ phía Nam cách đây 1.000 km. Hơn 80 triệu phiến đá, mỗi phiến có trọng lượng 24 kg. Giấy thép tráng kim đến từ Nam Kinh. Từ Cấm Thành chính là một khu tổ hợp các công trình cổ với nhiều hiện vật quý hiếm. Ở đây còn có rất nhiều những tảng đá khổng lồ, được chạm khắc hình hoa văn tỉ mỉ trong đó có những tảng đá nặng hơn 220 tấn, thậm chí còn có tảng nặng hơn 330 tấn. Đá này được lấy từ một mỏ đá cách nơi xây từ Cấm Thành đến 70 km. Các nhà nghiên cứu cho rằng, những tảng đá khổng lồ như vậy được vận chuyển tới nơi xây dựng bằng bánh xe có nan hòa, một kỹ thuật đã được người Trung Quốc sử dụng rộng rãi từ 1.500 trước công nguyên. Trên đây,